Nam Cang Ryan ừ. Quỳnh Trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội BS tiếp Chú kêu gọi là gì đấy? đi đây rốc cái này chút đoạn này đông gì đông nhất thế là trung tâm lên dần lên ở đây trung tâm á đây từ cái chỗ đoạn kia chắc trung tâm nhỉ đấy, đây. dưới kia là... ưa mạo hiểm lên chỗ thằng thì tăng gốc nó cơ hơi cục bay người đứng ở đây nó báo bay. không